Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Điện máy Tiến Linh Ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với một chủ đề đó là tạo cái trang uh, fanpage uh, Facebook Vì uh, gần đây thì có những bạn là Nhất là con con ngủ trước đi, thì ba trang bây giờ đấy Nhá Nhất là những bạn cộng tác viên ở trong nhóm uh, uh, bán hàng của mình việc tạo trang này cũng rất đơn giản thôi nhưng mà để mà tối ưu hóa mới là cái quan trọng tối ưu hóa SEO và cái ờ, cái thiết lập của mình mới là quan trọng thì đầu tiên thì anh em vào như lần đầu tiên phải muốn tạo trang Facebook thì phải vào, vào Facebook rồi tiếp theo anh em ờ, vào giúp mình cái ừ, trang này tạo điện trang này đó hiện tại thế tại mình đang uh, có bốn cái trang này à, Đấy, mà mình quan gì á, quan gì á, Ba ơi, em xem được đấy á? Ừ, ba đang ghi âm. Ba đang ghi âm và nói chuyện với cô chú. Đó, <laughs> đầu tiên thì uh, em vào cái giao diện trang này. Nếu mà anh em chưa cập nhật lên cái giao diện như này thì có thể vào cái hình ba chấm này. Đấy, nó cũng có cái mục mà trang của bạn đây. Được chưa Đấy. Còn cái giao diện mới nhất của Facebook ờ, hiện tại của tôi đang trên điện thoại Android thì nó sẽ ra cái hình trang này luôn. Đấy, khi mà bạn có trang sẵn là chưa thì chúng ta để <clears throat> vào cái phần này, Đấy, phần này này. Thì chúng ta chạm tạo đây. Còn bây giờ muốn ví dụ em muốn tạo mới nhá. Có cái chữ tạo ở đây ngay ngay trên cái đầu đầu cái trang của điện máy tính linh của tôi đây. Thì chúng ta ấn vào cái nút tạo này. Đó. Kết nối với đối tượng của bạn trên Facebook và chúng ta ấn vào hình bắt đầu. Đặt tên trang. Tên thì tùy ờ, ý các bạn nhé. Hiện tên trang của tôi tôi để là um, hàng nội địa Nhật Bản đi, ví dụ vậy. tôi muốn sử dụng trang để bán sản phẩm phần lớn khi anh em tạo trang thì chúng ta đều dùng để phần lớn là, là để bán hàng thôi nên là chúng ta cứ tích vào cái phần này nhé xong này tiếp này tên không hợp lệ chúng tôi hàng nội địa nhật bản cái bọn này nó làm chuyện nhỉ để chữ in hết chứ không được à là chín đây em đợi loan một chút nhé héo để đây ta ở đây thì thì cả chọn hàng mục thời trang ví anh em muốn ờ, để là sản phẩm dịch vụ blog cá nhân mua sắm bán lẻ sức khỏe xuống đẹp mua sắm bán lẻ rồi mua sắm mới lên sản phẩm dịch vụ thương hiệu sản phẩm à, chọn đại cái này đi thì anh em mình sẽ tính sau nhé từ trang này đưa <coughs> mọi người đến trang web của bạn nếu mà em có trang web rồi thì mình ép vào đây nhé còn không thì ờ, có thể bỏ qua bước này nếu không có trang web ấy ờ, hiện tại tôi chưa dùng cái trang web của tôi ví dụ ừ, thì tôi cứ cho cái cái link mà trang ờ, cá nhân được, được đây mình bỏ qua nhé bỏ qua để hướng dẫn qua các bạn thôi mình cũng có thể là tôi để cái ờ, cái trang này luôn bởi vì là hiện tại vợ mình đang ờ, ở bên Nhật gửi mấy cái hàng ấy ra đây mấy hàng thuốc và mỹ phẩm Nhật về hàng nội địa Nhật Bản ok đang cài lên rồi mình sẽ để tạm như vậy nhá cứ ấn vào tiếp thôi anh em nếu mà có muốn đổi trang bìa thì cứ bìa thôi như thế để đại này. kéo đâu kéo ngoài bàn được không và ờ, cái này mình ờ, đặt đại đi để ờ, anh em mây thôi nhá, anh em tham khảo thôi đó khi mà đã áp lên xong thì mình ấy thôi tận hưởng kết quả thôi bước quan trọng tiếp theo thiết lập trang này bạn cần thực hiện một vài bước quan trọng nhưng mà tất nhiên bây giờ để sau rồi Đúng. đấy mời bạn bè thích trang này với ai thích thì tùy các bạn thôi chuyển doanh nghiệp với cái đánh giá cửa hàng này đó khi mà chúng ta để là cái danh mục là sản phẩm và dịch vụ này nhá thì uh, mình có thể là có cái mục ừ, cửa hàng này này mình rất thích cái cái mục này Đấy, ví dụ như anh em xem anh em quay lại cái ừ, cái trang điện máy tính linh của tôi ấy, anh em có thể ờ, đây nó sẽ có cái mục cửa hàng đấy cái bước đấy cũng rất quan trọng nhé giao diện của nó thì cũng hơi nhìn hơi khác khác chút bọn này nó cứ ờ, vừa cả cái phiên bản mới vừa cả cũ đây cửa hàng đây em click vào cái giao diện mới của của Facebook này mình không thích lắm nhé vẫn đang lỗi này anh em tin của trang Nên không không chịu Bắt đầu gì nữa ta bạn này nó đang lỗi cái ờ, gì rồi phần cửa hàng này rồi thì mình ờ, sẽ sau cho anh em biết cái phần đấy của mình nhiều bạn cái đang đăng bài ở trên cái trang cá nhân đấy đăng bài trên trang cá nhân thì nó bị thường thường bị lỗi nhất là những cái danh mục mà về ờ, về thuốc này về các sản phẩm chức năng liên quan đến cái sức khỏe trực tiếp đến cái sức khỏe của con người ấy. thì bây giờ cái Facebook nó giả soát rất là kỹ thì các bạn có đăng bài thì cũng thường thường nó sẽ xung bài nó sẽ bị bị uh, xem xét nên trên khi chúng ta lập trang lên rồi ấy, thì ờ, dạ con vâng. đưa ba mươi chín nhé ok video clip ngày hôm nay thì mình ờ, rất là nhanh nhanh em như vậy thôi có những gì thắc mắc thì anh em comment xuống dưới nhé và bạn nào muốn làm cộng tác viên bán hàng thì uh, inbox uh, ờ, mình trực tiếp nhé cảm ơn anh em cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của mình nếu cảm thấy video hữu ích hãy like share bấm vào nút ờ, đăng ký và sau đó ấn vào hình quả chuông để nhận được những video mới nhất của chúng tôi xin cảm ơn và trong những video lần sau